もうバムクックさん、はい、あなんか身分証明書かなんかございますあ健康保険証で結構ですよあはいありがとうございます、はい、ありがとうございますそうですね返しましたどうもすいませんありがとうございました、はい、あの鍵ですね結構あのこういう状態でだと盗まれるもんですから、はい、あのなんかワイヤーのこれあああ、はい、もう一個なんかつけるようにだけちょっとお願いします、はい、え二つあるといいんではい これなんかカメラこれカメラもと遊びなところと遊び撮るね <laughs> ああ録画してるんですね、はい、これ、はい、あそうなんですね、はい、これちょっと撮るかな <laughs> ありがとうございますいはい、すみません、お気をつけて、すみません、お時間取れました。はい、Lại mình uh, mình mới đi chợ về, mới chợ về thì bị hai ông công an này hỏi lại á cái mình tiện quay luôn thì à, kiểm tra giấy tờ với kiểm tra giấy tờ với à, với xe đạp mình á ông dừng lên hỏi rồi mình đi tiếp ở Nhật thì à, tình trạng vi phạm pháp luật nhiều quá nên <laughs> nên giờ nên người ta hay kiểm tra hồi nãy à, hồi nãy mình à, mình lấy ra mình quay luôn hồi nãy mình lấy ra quay luôn mà ông hỏi cái mình mình <laughs> mình quay hai người luôn nói chung là thoải mái cũng không có bị không có à, sao hết chứ ở Việt Nam mà chắc lấy quay vậy chắc là nó nó đập máy quá <laughs> bây giờ mình à, tiếp tục về hồi nãy á, họ họ kiểm tra có giấy tờ với giấy tờ xe nên nên ờ, hỏi chỉ đi nhanh thôi chứ không có gì hết chứ nếu mà không có giấy tờ là hỏi lâu rồi hồi nãy mình chỉ quay được tí xíu à thì ờ, cảm ơn mọi người ờ, xem video nha khi nào <laughs> mình cũng canh canh khi nào cảnh sát bắt mình để mình quay lại cho mọi người xem giống như video bắt về kiểm tra giấy tờ cũng trước nhưng mà nhưng mà lần này thì có giấy tờ đồng hoàng nên kiểm tra nhanh thôi tạm biệt mọi người nha và nhớ bấm theo dõi ủng hộ kênh mình sau mình cố gắng quay những cái cảnh thú vị hơn tạm biệt và hẹn gặp lại nha